Anh em thấy không Quả bờ linh trí mạng thật đấy Chuyển bờ linh cho con thỏ cái khác bọt ngay Tôi đã bảo rồi Cái live up đấy là tôi thông tạo 10 Sợ gì Chấp hết anh em nhá Riêng bộ 9 đẹp đối với tôi thì tôi phải nói là tôi đánh hơn 200 trận rồi anh em ạ. Kinh nghiệm hết rồi. Insect, Insect tuổi gì nói cho nhanh. Bây giờ cái đội hình Insect nó cũng yếu rồi anh em ạ. Khó lắm. Nói chung là không chơi được. Tầm này thì ai thèm chơi insect nữa Tôi tôi bỏ từ lâu rồi anh em ạ <clears throat> Tốt nhất là nếu mà anh em muốn coi như là Neo rank ok ổn áp Thì anh em cứ mấy cái bộ mà tôi hay chơi uh, ờ, livestream cho anh em xem đây này Mà anh em chơi thôi Bỏ những cái bộ ấy đi Bộ kiểu Goblin Tôi có chơi Goblin mấy đâu Thật Anh em thấy không Livestream tôi chả giờ tôi chơi Goblin Đấy, chỉ có anh em nào ra kèo của tôi chơi thôi chứ còn Ít khi chơi Goblin lắm Kể cả những cái line up ừ, Anh em nghĩ là nó tối thượng Có bao giờ tôi chơi đâu Line up tối thượng toàn 3 sao 5 tiền Không bao giờ chơi 12 con các thứ các kiểu Ít khi chơi lắm Chủ yếu livestream trực tiếp thì chơi bộ nào cho nó thông thạo tí thôi <laughs> Đấy Anh ơi đánh insect đi <laughs> Yếu lắm em ạ Không chơi được ừ anh thì anh cũng ờ, không phải thông thạo bộ đấy anh không thao không thông thạo bộ insect đâu lắm phải nói thật là anh không thông thạo bộ đấy anh em xem kênh cũng biết là tôi thường là những cái bộ mà chơi kiểu kỹ năng xếp bài counter thì thì thì thì tôi rất là ổn áp tôi chơi rất là thông thạo <clears throat> những cái bài mà thường là nó sẽ là ma lăng này xung kích này Đấy, xong rồi chơi bắn trưởng Bắn trưởng, sau đó xếp bài, counter các thứ thì rất là thông thạo Trong khi những cái bộ vật lý thì có phần hơi đuối hơi hà đuổi một tí anh em ạ phải thú thật là như thế chứ không phải là cái gì là mình cũng pro cả đấy thú thật là là với anh em là có những cái điểm yếu đấy chính là mấy cái bộ insect cái bộ bit <clears throat> thế nên là anh em ừ, thông cảm nhá livestream trực tiếp ừ, cho tôi ờ, đánh cho nó thoải mái tí <clears throat> rồi ok warrior trang warrior mạnh lên nhá mới update là warrior khá là mạnh anh ơi nếu mà chiến thắng Insectoid top 1 em donate cho 200k Anh có chơi không? <laughs> Thế thì tôi lại thông thạo 10 bộ Insect nha anh em nhá Rất là cảm ơn ờ, Rất là cảm ơn bạn ờ, Tín <clears throat> Dạ man Cảm ơn Vũ Trọng Tín nhá Dạ man Thế bây giờ lại phải xem nào Có chém lan không có chém lan Thôi được <laughs> Thôi được anh em ra kèo đô lết thì tội gì mà không chơi Khổ kể cả là không có thông thạo chơi được nhưng làm sao <laughs> Mà tôi lại tự cảm thấy là tôi bắt đầu thấy tôi thông thạo 10 bộ này rồi Tôi bắt đầu biết là tôi ờ, tự nhiên tôi lại mẹ thông thạo 10 bộ insect anh em ạ Ồ sao nào đây có gần như là có cái chấm lan rồi Thiếu mỗi cái nhẫn lé thôi Ồ Thiếu cái nhẫn lé Ở đây ghép được cái BKB <clears throat> Gậy gai Rồi ok Để xem nào Tự nhiên lại thấy ký ức ùa về Ký ức chơi bộ Insect ùa về Lâu lắm rồi chưa chơi ừ. Bây giờ mà tự nhiên lại cái ký ức của hai ba mùa trước đánh thông thạo 10 bộ insect tự nhiên nó lại ùa về nhỏ anh em <laughs> ùa về như này thì thôi lại lại chơi được luôn. Ừ, lại chơi được luôn. <clears throat> Thằng này nó ra con uh, con Raz ờ, Thunder Spirit sớm ấy nhở <clears throat> Thua rồi, nói chung là không thắng được Kẹp cả Spirit đầu game rồi để đấy anh em cứ để đấy anh em đừng coi thường tôi anh em cứ nghĩ là tôi không biết chơi insectoid <laughs> mấy lần livestream insectoid hơi toang nên là anh em nghĩ là tôi không chơi biết chơi khổ <clears throat> Ai biết đâu là tôi đang đợi cái kèo của Dolet <laughs> Được rồi, ok, đây Cứ bình tĩnh lấy trước món đồ đã Lấy trước mấy món đồ đã <clears throat> Thực ra thì bây giờ chúng chỉ lấy được cái cái que thôi anh em ạ. À. Insect thì nó cần giáp này, nó lại cần cả chém lan. Đấy mà không thể lấy cái búa trước được. Thôi từ từ anh em nhá. Tôi sẽ nhớ nhớ lại xem là chơi insect nó như thế nào. Nói chung là nếu mà ký ức ùa về một cái thì thôi lại vô địch cái, Không biết được thế nào đâu nhá. Ký ức bây giờ nó đang dần dần nó hiện lên rồi. Được khoảng 10% rồi toàn quá nhở Chứ Insect không có Hunter Súng này Nhưng mà mỗi con súng giải quyết được đéo gì Ờ Hunter đâu nhở Mỗi con súng thì cũng không giải quyết được nhiều vấn đề anh em ạ Cái con này không có đồ Bực nhờ Tôi cần là cần ba con Hunter Tại thời cái điểm hiện tại Tại thời điểm hiện tại cần ba Hunter Giờ vẫn chưa ra Khó Thôi được rồi cho tạm con súng vào Khó thật sự luôn Hello các anh em mới vào nhá um, Nói chung là hôm nay thì tôi cũng stream chắc là cũng tầm khoảng Đến một rưỡi thôi anh em ạ Một rưỡi thôi Uh, livestream thì cũng tôi hôm nay livestream sớm từ 9 giờ 30 rồi nên là hôm nay chúng ta chúng ta chơi đến một rưỡi thôi anh em nhá. Nghỉ ngơi. Đấy, có nhiều anh em là cũng à Hello chào anh em Đặng Minh Trung nhá, chào anh em Đặng Minh Trung. à <laughs> có cả anh em Hà kìa. anh em Thanh Hà bây giờ mới đi làm về á? Phổ. Anh em phải đi chống dịch à, à. Rồi rất là cảm ơn các anh em đã coi như bớt chút thời gian cuối buổi ờ, Sau những cái ngày làm việc mệt mỏi ờ, vẫn có thể là vào kênh tôi ờ, vào buổi tối cuối ngày Xem tôi chơi một lúc sau đi nghỉ <clears throat> Rất là cảm cảm ơn các anh em nhá Và cũng um, chúc các anh em là sẽ um, có thể là giữ vững tinh thần Giữ vững tinh thần để có thể là giúp đỡ mọi người anh em ở tuyến đầu tôi biết là cũng khá là mệt mỏi nên là chúc anh em Thanh Hà cũng như là một vài các anh em khác xem kênh mà đang ở tuyến đầu chống dịch thì có thể là uh, có được cái tinh thần tốt cũng như là sức khỏe để có thể uh, uh, chiến đấu với dịch lâu dài nhá anh em nhá. Anh em Thanh Hà chắc là cũng bỏ game hai tuần rồi nhỉ Tôi thấy vào trong game cũng không thấy anh em chơi <clears throat> Đúng rồi anh em ạ Thực ra thì mệt mỏi thì chắc chắn là mệt mỏi rồi Về cái sức khỏe, về mặt gọi là thể chất ấy Thì có thể là sẽ là mệt mỏi Tuy nhiên là chúng ta có một cái tinh thần Một cái tinh thần mà quyết tâm Một cái tinh thần mà có thể là chống chọi bệnh tật Thì Tôi nghĩ là những cái mệt mỏi đấy nó sẽ vơi đi phần nào anh em nhá. Và tôi cũng biết là cái cái việc ấy mà cái tinh thần nó quan trọng lắm anh em ạ. Đấy, cái tinh thần nó rất quan trọng. Anh em có thể mệt mỏi về cái mặt thể chất, về mặt uh, gọi là sức khỏe nhưng mà nếu mà cái tinh thần của anh em mà đã suy sụp vậy thì nó sẽ không thể là mà có thể là là đứng vững được nhá. Nên là chúc các anh em <clears throat> là có thể là về mặt tinh thần các anh em luôn khỏe mạnh Uh, có thể là trong uh, cái quá trình cả ngày anh em làm việc vất vả ở chỗ cái vùng dịch anh em đi tiêm hay là anh em đi uh, anh em uh, ở những cái um, chỗ mà anh em cần anh em các anh em bác sĩ thì um, có thể là buổi tối anh em uh, về anh em uh, có thể là vào kênh tôi nhá xem cho nó bớt mệt mỏi đấy còn bây giờ còn long sida các anh em ạ long sida còn không biết như nào cơ đấy long sida bây giờ cả nhà bị cả nhà bị dính uh, covid và bây giờ là gọi là f 0 rồi đó <coughs> khổ tôi thì cũng thế mà mà mà anh em thì cũng thế tất cả đều muốn là tất, dịch bệnh nó qua nhanh để chúng ta có một cái cuộc sống bình thường Hy vọng là chúng ta sẽ được sống một cái, cái cuộc sống bình thường Như ờ, đã từng sống nhá Cách đây một năm Một năm trước chúng ta có thể ra ngoài đường thoải mái đi chơi Thứ bảy chủ nhật có thể đi chơi Có thể uh, lên hồ Đi dạo Mà không phải lo nghĩ bất cứ một cái gì Nhưng bây giờ thì khác Bây giờ ngồi nhà vẫn rất là lo lắng anh em ạ Lo lắng đến cái việc là tương lai nó sẽ như nào Thực ra ai cũng như thế thôi Tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh rất nhiều à, tôi hy vọng là trong cái khoảng thời gian này tôi có thể uh, giúp các anh em nhá bằng cái việc livestream tôi thì tôi cũng chả biết giúp gì tôi chỉ giúp anh em bằng cái việc là giải trí vào buổi tối thôi đấy <clears throat> bản thân tôi thì cũng đang uh, đấy anh em thấy là tôi cũng rảnh khi mà tôi buổi tối ờ, dạo gần đây tôi cũng livestream nhiều hơn <clears throat> Cái này chơi bit à Tự nhiên là ra lắm unicorn thế Có thể là chúng ta sẽ không xây dựng bằng cái bộ uh, Cái bộ Hunter nữa anh em ạ à. Mà có khi chúng ta lại chuyển sang chúng ta đi bằng bit Ồ cũng được nhá anh em lên nhớ là cái bộ này ngày xưa tôi cũng rất là hay chơi Và tôi có thể xây dựng bằng cái bộ bit cũng được Mà theo như rất nhiều anh em ở đây Đấy là đi bộ bit thì nó ok hơn Ví dụ như là 47F1 đây này đang xem đây này 47F1 đang xem thì cũng là pro player cái bộ Insectoid đấy Và xây dựng thì là xây dựng bằng Hunter đấy, Tôi ngày trước tôi học lỏm được của Thanh Hà Anh em Thanh Hà là đi đi đi cái con đường Insect bằng Hunter đầu game 6 Hunter này đấy, Lên 8 là gì lên 8 là gì? Lên 8 thì 4 Egosit 6 Hunter Trong đấy là có cái con con uh, con con thom đấy cái con mà nó là cái con gì cái con nó gọi là con gì con bọ hung à ừ. đấy con bọ hung <clears throat> chưa biết lấy đồ gì phân vân quá nhở bây giờ có khi lại lấy cái búa lên lấy cái búa gai ờ có khi lấy cái búa gai trước đằng nào cũng phải lấy búa gai ghép búa gai thôi ghép búa gai Xây dựng làm nào chuẩn chỉ nhất và giữ tiền được cái bộ này đắt lắm anh em ạ Đây này lại ra Hunter Hay là bây giờ lại quay đầu lại chuyển sang 6 Hunter nhở Khó nhở 5 Hunter ở đấy Hơi khó nhưng bây giờ có mấy con hai sao này mà muốn chơi được 6 Hunter ấy Là phải lên tận 9 cơ Lên 8, lên 8 sorry anh em, lên 8 Cũng chưa có đủ 6 Hunter đâu mà có 5 con thôi Tôi phân vân quá Hay là đi Wario Đúng là lâu rồi chưa chơi Tự nhiên là thông thạo nó giảm nhiều <laughs> Vân quá Phân vân quá anh em ơi Mẹ sao lại phải mua Thôi xong rồi Đây có phải là một cái bước đi sai lầm của tuần cơm không Khi mà mua mấy cái con Hunter Tốn tiền vãi Mẹ thề oh. Trông giống như là thọt tiền Cắt được chuỗi đằng kia hay lắm Thôi được rồi bán luôn anh em ạ đi bit thôi đi bit thôi bốn bit rồi này đi bit thôi hunter đéo gì ừ. rồi tạm ổn 4 bit Ôi dồn đồ cho Aquaman cũng được anh em ạ à, Còn Aquaman này nó cũng có thể đấm được nhá Hunter tầm này bây giờ tôi nói thật Bây giờ còn thiếu một con con rồng ba tiền ấy Không ra đâu Thôi Anh em ạ giải tán giải tán giải tán giải tán chúng ta xây dựng bằng cái bộ bit cũng ok luôn nhá với cả bây giờ tôi cũng biết được cái bộ insect này rồi nó không như ngày xưa đâu anh em cứ nghĩ là cái con insect này nó chuyển ví dụ như ngày xưa nhá tôi có thể đọc cho anh em từng giai đoạn một của ngày xưa này à, ngày xưa là như nào ngày xưa chơi hunter nhá chơi hunter chơi 6 hunter xong rồi xây dựng là ở level 8 ấy là có gì ở level 8 là nó có 8 con Hunter À nó có 6 con Hunter đúng không? Nó có 8 con Trong đấy có 6 con Hunter Và thêm hai con Exit nữa Trong đấy có con rồng với con uh, Exit Ranger đúng không? Ở trong bộ Hunter Thì nó sẽ là gì? <clears throat> Thôi cứ mua biết đã Thì nó sẽ là Ở cái uh, Level 8 nó từ tầm rang 16 nhá à, Chúng ta có 6 Hunter Kết hợp với cả 4 Exit đúng không? Là ở round 16 thì bây giờ chúng ta chưa có 6 Hunter. Cái quan trọng ấy là chúng ta chưa có cái con rồng ba tiền. Chính vì thế nên là chúng ta không thể xây dựng được theo cái bộ kiểu thế. Anh em hiểu không? Nên chúng ta chuyển sang chúng ta chơi ở Warrior Beat thôi. Warrior Beat cũng ngon anh em ạ, kẹp đỏ vào cũng ngon. Rồi. <clears throat> Thì tôi tôi tôi đọc cái giai đoạn tiếp theo nhá của cái cái cái, cách xây dựng Hunter nhá là đến khoảng round thứ uh, 16 ấy là chúng ta up 8 rồi thì không nói là lên 8 rồi nhá xong rồi đến round 21 là lên 9 thì lúc đấy có cái gì lúc đấy thì sẽ kẹp thêm một con velom vào nếu mà nó xuất hiện cái con velom thì nó sẽ là velom đúng không kết hợp với 6 hunter và sao ripper là ở trong bộ exit kèm theo con thom ở trong bộ exit và con nhện ở trong bộ hunter đấy là chúng ta có nguyên hai con insect rồi anh em ạ đấy Chúng ta có nguyên hai con insect ở trong cái bộ đấy rồi Hay quá nhở Tự nhiên lên được con unicorn 3 sao anh em ạ Thì cái bộ mà như kiểu xây dựng Hunter ấy Là khi mà chúng ta ở round 21 ấy Là ở level 9 là chúng ta có gì Có hai con insectoid và một con uh, Kira Chính là cái con Velomancer kết hợp với cả con uh, Sound Reaper Để Chúng ta được cái um, bộ uh, Nó gọi là bộ Warlock Đó thế là lúc đấy là khỏe vẫn là 6 hunter kết hợp với cả hai warlock và 4 exorcist ở level 9 nha anh em nhá và nó ở round 21 đấy xong rồi từ cái round 21 đấy là chúng ta có 9 con rồi thì chúng ta bắt đầu roll roll dần roll dần để chuyển sang thì nó sẽ mất ít máu đó đó là kiểu cũ thì thì cái kiểu đấy nó sẽ form bài rất sớm tức là nó sẽ form bài ở round 25 26 thôi là có thể form được rồi nhưng bây giờ thì nó form chậm hơn anh em ạ bây giờ tầm khoảng 30, ờ, 35 mới bắt đầu form insect rồi thì nó mới khỏe được nên là thôi cứ từ từ chuyển sang bit anh em ạ đấy cuối cùng cũng có ra được con rồng 5 tiền đâu à ba tiền đâu không ra không ra được con rồng ba tiền anh em ạ à. may đấy không đi hunter không toàn chưa có cả con nhện round này có khi là phải lên 8 thôi lên 8 xả tiền một chút Giữ cái chuối đang yếu ừ. <clears throat> Hiện tại đang yếu Bây giờ mà kiếm được con bộ cạp thì ngon À có con Vulca này Có thể chơi được nhá Thuyền trưởng cho vào đây Thêm tí khống chế Hy vọng chưa gặp cái thằng chuỗi kia anh em ạ Khá căng Ui gặp thằng 6 Hunter này Mà tôi nghĩ vẫn ăn được thôi Unicorn 3 sao thì có thể ăn được Lắp đồ rồi chém nan rồi bạn ơi Ồ oh. Ồ oh. Ui được được được được được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được. Cẳng quá nhỏ. nhện này, có nhện này. Nhưng mà cái con nhện này bây giờ mua hơi thọt tiền đấy nhá. Mua sớm hơi thọt. Rồn cái lửa. Mẹ ơi, chưa ra con gấu Cần form 6 bit bây giờ Khổ Làm nào bây giờ Thiếu con bọ cạp đúng không Cầm con nhện này Ôm con nhện này hơi toang Thật Chúng ta thiếu con bọ cạp Và con gấu Gặp con ép có thua không nhờ Không chắc là không thua vẫn đấm được Vẫn đấm được thôi Vẫn đấm được thôi <clears throat> một sao co một sao thì không không sợ Ơ kìa chết rồi mất chuỗi rồi mẹ khó chịu nhờ cái bọn ép với tabu witcher khó chịu thế thôi sao ông xả tiền sai lầm lên với vị trí của tốn cơm chán đời ui rồi về lộm ra sớm thế <laughs> <laughs> Ui Một phát đủ một bit luôn Thôi được rồi ok Mẹ vừa lấy xong roll từ vừa lấy đi nhỏ Bây giờ roll mới ra Cay thật <clears throat> Tầm này cho Velo vào vẫn hơi sớm Căn bản là một sao ấy tôi chưa muốn cho vào Để con uh, Abyssal Guard khỏe hơn anh em ạ Abyssal Guard 2 sao Ui đấm một phát nó đùm chết luôn kìa Anh em thấy khỏe không Rồi rồi đủ bộ bít rồi Cướp chuối luôn ừ, Mình chuyên Mình chuyên Mình chuyên Ồ Như nào Kira mình tính anh em ạ Velom nó phải hai cơ mới cho nó vào Con này kích hệ thôi Kích hệ Warlock thôi Kích hệ Warlock ở level 9 Cứ bình tĩnh cầm con nhện hơi thọt tiền Muốn bán đi quá nhở Thực ra bây giờ mới ra 20 ấy Tôi cũng chẳng muốn chuyển sang Insect làm gì Anh em cứ tin ở tôi nhá. Tôi làm được Tôi làm được Tôi chơi Insect Tôi biết chơi mà Anh em cứ không tin Đùa à, kinh chat Anh em kinh chat cứ bảo không biết chơi ạ Mình tới anh, anh em cứ phải dạy tôi Cứ từ từ xem nào Xem người ta chơi xem như nào Cứ bình tĩnh đi Đã hết game đâu Trận này mẹ không top một xóa game <laughs> Thôi đùa đấy nhá Không tự tin lắm Nói thật bộ này không tự tin lắm Không dám kiểu mẹ Không top một xóa game đâu như những cái uh, có những cái line up mà có thể khẳng định là không top một xóa game được nhưng mà riêng cái line up này thì hơi khó <clears throat> thông thạo chỉ rơi vào tầm khoảng một lửa của 10 nhưng mà không sao riêng kèo có tiền thì nó lại khác nha anh em nhá Tự nhiên nó lại thông hạng 10 luôn Rồi Up <laughs> 9 Cho Warlock vào Ok Ui gặp xin này Chuyện này có xin à Trông căng đấy Trông căng đấy bạn ơi Trông căng Trông căng Abyssal đấm khỏe phết nhờ Trông kìa Trông kìa Ôi trời ơi Tưởng xin thế nào Như nào Như nào Ôi rồi yếu quá một phát chết một phát chết đấm phát một anh em ạ à. cười ăn sổ quát khỏe thật ui thôi được rồi được rồi được rồi được rồi ổn áp rồi ổn áp rồi ổn áp rồi ổn áp rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi à không đây chứ đây chứ đây chứ đây chứ cầm tạm anh em ơi tb con này con co đam cánh kèo <clears throat> cầm tạm cầm tạm cầm tạm thiếu một con nữa thôi anh em ạ à. thiếu đúng con uh, con con bọ hùng nữa con thò thiếu một con nữa chính ra trận này chơi chín hunter nhá trận này chơi chín hunter có búa xét này có búa xét có mm này có gậy gai này ui tại sao tôi lại không đi chín hunter bài này nhở không sao Đi 9 Hunter thì anh em lại bảo là tôi suốt ngày đi cái bộ thông thạo 10 của tôi Đi những cái bộ khác đi cho anh em thấy sức mạnh của Tuấn Cơm không chỉ có những cái bộ đấy đúng không? Ừ. Đấm luôn Đấm chết nó Ui rồi khỏe quá anh em ơi Thằng này nó chưa biết này Nhưng mà không ăn được Tôi lên 9 tôi có thêm mua lóc nữa <clears throat> Đây rồi Đây rồi Còn một con nữa thôi là chúng ta có thể chuyển ở Insect Riêng Velom level 2 là có thể chuyển Insect rồi, rồi đã Trận này có một thằng bit thôi, một thằng chơi bit, một thằng xin, xin được ốc ba rồi. Xin ép à? Rồi, có thằng chơi uh, 9m, à, trận này có thằng chơi 9m anh em ơi. Ui, thế thằng này căng này, 9m nó đấm nó nó, nó nó nó sẽ đấm cái bộ bit của tôi đấy. Đấm mất khá nhiều máu đấy, khá sợ. Từ từ nha, Ui, Gặp cái bọn xin hẹp ốc ba Có đánh được không Kìa con ốc nó bớ đằng sau rồi Ủa sao con ốc nó đánh khỏe này kia Trừ giáp nó Đúng rồi Trừ giáp được con ốc rồi anh em ơi Ui Con ốc vừa ăn một phát chết luôn Không hiểu kiểu gì Một đấm chết luôn ạ Lên bảng đếm số Chỉ trong một hit Khỏe quá nhờ trông đội hình chơi đội hình bit khỏe quá xây dựng chuẩn bài nào bây giờ có hai cái ờ, lựa chọn đấy chính là giữ nguyên 50 tiền ở level 9 rồi roll hay là lên 10 nhỉ lên 10 thì kẹp thêm cái gì lên 10 thì kẹp thêm Kira ui chín mét này có phải không có phải chín mét đâu không Đúng rồi 9m 9m cái đéo kia 9m cái gì kẹp tôi cả con sâu vậy Ô ô hay ô hay Tại sao lại 9m kẹp sâu thế nào Thằng Hàn Quốc kia Hàn Quốc chơi kiểu gì nhở Ui giời ơi Velomancer lên hai rồi Thế thì lên 10 luôn chứ còn gì nữa Đúng không Bây giờ lên 10 kẹp Kira vào Trò chơi kết thúc chưa các chuyên gia bit ở trên kênh chat đâu rồi cho tôi một chút coi như là, là, là ý kiến của anh em đi anh em đừng ngại ngần mà anh em hãy coi như bày tỏ quan điểm nhá anh em nhiều khi anh em rụt rè lắm anh em xem kênh tôi lâu mà anh em còn rụt rè thế nói gì đi <clears throat> nói gì về cái đội hình này đi <laughs> tôi biết là sẽ có rất nhiều anh em gọi là chuyên gia chuyên gia về beat chuyên gia về insectoid <clears throat> kiểu làm chin nhỉ đúng không ừ, cho anh tí coi như là tí tí chia sẻ kinh nghiệm xem chơi thế nào tư vấn quân sư thì ui đồ chán đấy nhở như nào đây <clears throat> up cấp à up cấp hay là roll tiếp roll hai sao hay up cấp anh em mới ấn một nếu mà up cấp ấn hai nếu mà roll anh em cho ý kiến nhanh lên nhá Tôi nghĩ là bây giờ lên 10 anh em ạ Thôi không phải cần đợi anh em ở đợi anh em lâu lắm Anh em mãi em chả nói thôi được Lên 10 luôn kẹp Kira vào dồn đồ cho Venom cho nhanh Đằng nào thì cũng lên được 10 Đủ tiền rồi Ulit thì hai sao Tội gì mà không lên <clears throat> Rồi chúng ta vẫn giữ lại con TB nha anh em nhé Giữ lại TB rồi Gặp bọn em ở đây Gặp bọn em ở đây Xin đẹp Xin đẹp của chúng tôi Xin đẹp xin đẹp xin đẹp Xin đẹp có gậy gai rồi Sợ gì Ờ Như nào Đùm được vào tớ nhưng mà tớ tung một trưởng rồi Kình chưa kìa khỏe thế nhở Trời ơi, tim bạn bất lực rồi anh em ơi Tim bạn bất lực rồi, tầm này khỏe rồi <clears throat> Ra được về Velom sớm thì mà thực ra cũng chả sớm lắm Đấy là do tôi chơi hay thôi <laughs> Chơi hay thôi bờ linh cái à, Nhẹ nhàng cái bờ linh Không có nhiều Ờ hay là bờ linh cho TB Đúng rồi Tại sao không nhở TB bờ linh đằng sau đánh khỏe Chuẩn bị kẹp Doom này Bây giờ lên Doom hai cái là vứt luôn TB Cho Doom vào counter mấy cái thằng mết miếc các thứ gót kiếc Khỏe quá nhờ Bây giờ tầm này Hunter không có tuổi rồi Hay quá Vẫn chưa thấy ra con bọ hung anh em ạ Con thò từ nãy giờ không ra Xem nào, cái thằng kia là cháy sáng cái kia, chơi xin Ôi, chơi xin, cháy sáng kia xin kết hợp với cả ẹp Tí lỡ kẹp cọc à Chắc là kẹp cọc, nhưng mà nếu kẹp cọc thì có tôi có thua không nhỉ? Trong cái trường hợp mà kẹp cọc của tôi có cái con co đánh gần Đấm chắc là lát tay không có, có, có đập vỡ cái cọc đâu Cẩn thận thằng này nhá, lát người đấy, lát người Cho nó đi trước Xếp counter cho thằng Xin đi trước anh em ạ <clears throat> Nghe nói Goblin khỏe Ồ Nghe nói Goblin update khỏe Chưa thấy khỏe lắm Ui đẩy kìa Ôi rồi ôi rồi ôi Ui rồi ôi Goblin đi luôn Goblin yếu anh em ơi Goblin chỉ chơi vui thôi Tầm này khi mà meta nó đã gọi là Được định đoạt rồi thì Cái tầm này Goblin 9 ẹp gặp 9 ẹp gặp bit toang ngay Đẩy nhanh lắm anh em ạ Trừ khi là phải rất xanh Rất xanh sớm ra là con bom Mà cái trận này không có bom à Đi Goblin à Không hiểu kiểu gì Toang là đúng rồi Trận không có bom chơi Goblin Ờ à, Vô lý thật <clears throat> Chắc là có những cái thanh liên mà kiểu Hay kiểu là là cứ auto Goblin vào game Ui mẹ thằng này nó khỏe hơn tôi này Nguy hiểm quá Có cái thằng Nó có cái bộ wick ở trong nhá Kẹp cả Doom 2 Rồi cái thằng ép này chắc là tôi ăn được thôi Ép chắc ăn được thôi Trừ giáp rồi thì lại ba hit chết Về lòng đấm lực thật nhưng mà vẫn thiếu giáp anh em ạ Tí nữa gặp bộ bit thì nó sẽ có thể là sẽ thua Rồi round sau là có thể xả tiền Bây giờ chưa chuyển insect được đâu anh em ạ Bây giờ chưa chuyển insect được Chuyển insect phải từ từ Tôi nghĩ là phải round 35 đủ đi thì mới chuyển nó mới ngon được Bây giờ chuyển toang thế nào toang với bọn bit cho mà xem Chơi gặp bọn bit toang ngay Cần phải hết sức cẩn thận Chuyển đội hình thì chuyển hết sức là từ từ Từ tốn để giữ cái lượng máu anh em ạ à. Lết game còn chuyển Dây chuyền né tránh Đây rồi Món đồ này cũng khá ngon Có thể ghép được cái cấm đánh nhá Cấm đánh hai à. Hoặc là có thể ghép cái giáp băng Cũng được Từ từ thôi anh em ạ Chuyển dần Roll đã Roll thêm hiến tế rồi chuyển Đây rồi Tôn Ngộ Không này Tôn Ngộ Không thay con nào đây Bộ cạp Tí bộ cặp lên hai để thay con tức ca ra Ok Rồi gặp bọn xin Ui bọn xin nó cắt nhanh như kia Chết mẹ đập cái cọc đúng thật Đập cái cọc mất thời gian quá Đấy chính là cái lý do Bọn xin khỏe rồi Xin kẹp cọc Xin hẹp kẹp cọc à Kinh quá nhờ Con Venom thì nó cần giáp hơn anh em ạ Có nhiều anh em bảo tôi lấy cấm đánh hai Nhưng mà thực ra con Venom nó lại cần cái giáp Chưa có giáp thì vẫn cần cái giáp hơn Cái giáp băng nó khiến tôi tung trưởng được nhanh hơn Hóa trào nhanh hơn, đấm nhanh hơn anh em ạ Đây rồi Đề phòng cái trường hợp là gì Cái thằng bit ý, nó bờ linh vào kia kìa cái thằng bit nó vẫn sống nó cháy rực kia kìa thằng bit nó có con doom nó bờ linh cái nó doom luôn vào cái con velom là con velom tắt điện anh em nhá nguy hiểm lắm trong cái trường hợp đấy là tôi cần phải có cái gì tôi cần rất cần là phải có cái tung trưởng cái giáp băng để tung trưởng luôn trong khi đấy thì cái bờ linh tôi sẽ vứt cho con doom để phòng trường hợp mà nó chơi kiểu nó cho cái lỗ ấy Nhiều thằng nó xếp cái lỗ xong rồi con Velom nó nhảy vào trong cái lỗ đấy là toang Nó đấm chết luôn Đấy rồi, Doom 2 rồi, hay lắm mở mở ôi Nãy có cái cái cái ờ, ghép được cái mặt lạ cuồng chiến 2 Ơ tổng Thằng này không phải thằng Bít Tôi nhầm Thằng này là thằng Sin Thằng Bít chết rồi Ồ thế thì được Xin ép thì bây giờ ăn được Xin ép chỉ sợ cái cọc thôi Cái cọc thôi Cọc xếp mấy cái con uh, bắn xa đứng giữa được mà Ok Không sao Đây xếp mấy con bắn xa đứng giữa được Không có vấn đề ở đâu Xếp cọc ở giữa Đây rồi Đấm được cái bọn ép đấy chắc luôn Tôi có gậy gai rồi Ghép ngay từ đầu Rất cẩn thận Đã tính trước cái tình huống gặp bọn ép rồi Xin ép Xin đẹp Ồ, ồ, xin đẹp Xin đẹp chơi kiểu up cấp à Xin đẹp chơi kiểu up cấp với chúng tôi Ồ, như nào Đấm chết luôn Thằng kia nó ăn tôi kìa <clears throat> Khó Ngộ không Thằng xin khỏe đấy nhở Ui anh em ơi bây giờ tôi chuyển sang insect tôi có ăn được cái thằng xin kia không vậy Tuấn ơi lên nhớ là còn có cái kèo nhá Anh em Vũ Trọng Tín ra kèo top 1 200k kìa <laughs> Thế nên là tự nhiên nó lại thông thạo anh em ạ Tự nhiên lại không cần phải hỏi anh em cũng biết phải làm cái gì Chuyển sang insect chứ còn làm gì nữa Nhưng mà bình tĩnh từ từ từ từ, từ. Cho một thằng nữa đi anh em ạ Cho một thằng nữa đi đã Úi tại sao nó bớ vào cái con Velom kia Con Velom để trên làm sao nó bớ xuống dưới kia Rồi ôi đấm cho kìa Cọc vẫn đeo đấm được Ui rồi ôi Cái cọc kia đấm mãi nó vỡ luôn Khốn khổ Khốn nạn Khó rồi Thôi chết rồi Cuối game rồi <clears throat> Bây giờ Nó còn 24 máu Chắc là nếu mà mình một lần mình đẩy bộ bit Chắc là nó cũng chưa đi luôn đâu nhở Đúng không Chắc nó cũng chưa đi luôn đâu Căng thẳng quá nhờ Liệu có thể ăn được không? Căn bản cái bộ này toàn mấy con đánh gần anh em ạ Mấy con đánh xa thì bị bọn nó bớ vào Nó... Cái con ốc nó bay ra đằng sau nó bớ nhanh quá Chưa kịp bắn cọc thì đã chết rồi Đến rau quái này là tôi rất cần cái mảnh linh hồn anh em ạ Ghép cái mặt lạ điên phát Mảnh linh hồn nhá Không xong rồi Ui rồi ôi không có mảnh linh hồn anh em ạ Ghép chém lan nào <clears throat> Chém lan hay gợi như ý đây Chém Lan Chém Lan chém vào cọc của Lan ra được cái bọn xung quanh không nhỉ Thôi cứ ghép đi, ghép thử thì tôi cũng chả biết được luôn <clears throat> Nghe nói là thông thạo 10 nhưng mà đéo biết được những cái điều cơ bản như thế Thôi được rồi, không sao anh em nhá Tôi vẫn thấy là ừ, kiểu như là cái tính thông thạo nó lại đang trôi dậy rồi Bán bước này đi Bờ linh cho chắc anh em ạ Bờ linh cho Velom cho đỡ bị bớ cọc Ok, dạng sau gấu ba ăn được này ăn được này anh em ơi ăn được này ăn được này ăn được này ăn được này ôi giời tưởng như nào ăn được này mày ăn hộ tao cái mày ăn hộ tao cái ui ui cái gì đây ôi đéo hiểu kiểu gì ạ sao nó vẫn ăn được nhở khó thế chết rồi Đây rồi, đây rồi, đây rồi, insect đây rồi, insect đây rồi, insect đây rồi. Insect đây rồi. Chuyển insect nhanh còn kịp anh em ơi. Tự nhiên tôi có một cái linh cảm là nếu mà tôi chuyển sang insect thì tôi sẽ giành chiến thắng đấy. Có phải không? Ừ. Có ăn được không? Ui nói chung là cái update xong rồi cái cọc khó chịu đấy nhở Cái con Venom khốn nạn kia Mày cứ đấm mấy cọc cái kia Tỉnh dậy Tỉnh dậy Mẹ tỉnh dậy Rồi ôi tỉnh dậy Cứ đấm mấy cọc khó chịu tê Đây rồi Cơ hội cơ hội cơ hội cơ hội Dồn đồ cho tôi độ không nhở Mẹ con Venom Con Venom ngu quá Thôi tôi chuyển đổi cho tôi độ không không hiểu kiểu gì Venom mới kiểu này Tốn công anh nuôi Chuyển sang cho tội không thôi anh em ạ Ngộ không, ngộ không chém lan Ngộ không chấn phái chém lan Không nói nhiều Ghét đồ luôn ừ. Cầm lấy cái này đi Được chưa ừ. Có ăn được không đây Cho đồ cho tôi không có ăn được không Ngộ không có đi Tung trưởng gậy như ý quật Quật quật quật quật Quật nó Ôi rồi ôi con Donald không bị đấm một phát chết luôn à Không hiểu có gì Còn cái con ngu về lò kia thì cứ đấm vào cặp tôi. Sao mà ngu thế Chết rồi Mẹ Hai trăm, hai lết hai lết tuần ơi hai lết tuần ơi hai lết tuần ơi hai lết hai lết hai lết tuần ơi hai lết tuần ơi hai lết tuần ơi nhớ là có hai lét nhá nhớ nhớ nhớ phải nhớ phải nhớ phải nhớ không được quên không được quên đâu hai lét đấy bờ linh cho tôi nó không luôn con mẹ nó ba cái bờ linh ạ vậy cút cú lên cho tôi không xuống dưới đúng thế xem nào như nào như nào như nào như nào như nào thôi tôi xin tôi xin đừng có đấm cái cọc nữa đi tôn ngộ không dã một chày Tôn cũng không dã một chơi thôi kìa Bọn mày đừng có đấm vào cái cọc nữa được không Con mẹ mấy con con ngu kia Cứ đấm vào cái cọc tôi Ồ ờ, ăn được ăn được ăn được ăn Không ăn được lấy cái gì mà ăn là Tuấn Thôi xong rồi Máu đang rút dần Sao mấy cái con này ngu à <laughs> Anh em ơi có cái giải pháp nào cho cái cọc này không Khốn nạn thật đấy Khó chịu thế nhở Đùa Thế Chả nhé trận này top 2 sao Trời ơi 200k kìa Đến tận miệng rồi vẫn còn thua Chơi cái đoạn đầu hay như thế vẫn thua Khó chịu thật Mẹ sinh ra cái cọc này đúng là tôi nghĩ là phải cần phải xóa cọc này thôi Trong cái update tiếp theo tôi nghĩ là tôi sẽ phải viết một cái thư cho nhà sản xuất Nhà phát hành game Để bọn nó xóa cái cọc này đi Khốn nạn thật đỡ thì đéo vào đây đội hình toàn đánh gần gậy như ý cho tôi không đúng thế chuẩn phái tôn vụ không là phải có gậy như ý thì mới ăn được thôi anh em ơi trò chơi kết thúc rồi chén cuối chén cuối anh em ơi thôi thôi thôi vứt bít bít cút cút cút cút cút cút vào đây anh em ơi vào đây được chưa 4 insect Vẫn thấy thiếu Vứt đùm luôn Ok Cần đeo đùm Nào Chuyển sang insect lần đầu tiên Còn 23 máu rồi tôi thề với anh em không chuyển thì cũng sẽ đi Nào như nào Ồ như nào như nào Như nào Ngộ không bắt đầu dã một chày Có vẻ như là đã ăn được ăn được anh em ơi ôi trông trông trông kìa trông kìa có vẻ ăn được anh em ơi có vẻ ăn được ồ ồ ồ như nào như nào như nào ui ui ui ui ui ui mày ăn tao đi ôi chết luôn nhau hiểu kiểu gì chuyển một lần sang insect insectoid chết luôn ờ nhưng vẫn đúng vẫn đúng điều kiện đỡ bài tôi có được đồ lết không nhở không biết tôi có được lết không nhở <laughs> anh em ơi đây là bộ insect nha tôi khẳng định với anh em đây là với Insect và chuyển sang Insect chiến thắng với vội Assassin những hiểu gì ô tại sao như thế nhở tại sao lại chuyển sang Insect lại ăn được mà bit không ăn được nhở ai có thể giải thích cho tôi được không tôi cũng chả biết <laughs> Ui đã được lên rồi anh em ạ à. Cảm ơn anh em Vũ Trọng Tín nhá Anh em nhanh anh em lên trước khi coi như là trận đấu kết thúc cơ Cảm ơn anh em rất nhiều Dã dạ man, anh em thấy chưa? Bộ insect tôi đối với tôi nó cũng chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Nhỏ, nhỏ nhá. Ừ. Hướng dẫn chi tiết bộ insect tôi quá đơn giản để được top 1. Đấy chính là cái tiêu đề của video clip được cắt ra cho ngày mai. <laughs> anh em nhá, cảm ơn anh em rất nhiều. Ừ, thôi được rồi, ok. Chúng ta bảo ờ, trận cuối rồi nhá Chúng ta đi ngủ thôi Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào những cái buổi livestream ngày mai nhá Bye bye